今天，我们吃的。 не дадим. chim ca liêu ca liêu ca liêu Chim ca dịch là chim женщины. Николю. ma gieo Siêng đi vào dung Hãy cây cho không two, hmm. Yeah, I'm here, I'm here.